chào mọi người, mình tên là Kazu của anh nhóm Double wish Bây giờ là 11 giờ rưỡi nha tên Kazu và Shinsuke là cùng đi ăn trưa nha Và hôm nay là đi đâu rồi? À, Shinsuke muốn đi à? Đúng, đúng, đúng, à? Shinsuke đã cùng trưa cho Kazu Ủa? Thế hả? Yeah. Dạ. Cho nên là Shinsuke bảo Kazu hả? À, yeah, yeah, yeah Bây giờ muốn ăn là sushi nha Sushi, sushi Alo Hả? À, à ok okay, dạ, tới rồi. Yeah. Tới rồi. Ship à? tới rồi. Ok, okay. cho mình nha. Ok. Rồi tới rồi hả? Yeah, dạ, tới rồi. Yeah. Dạ. Cái gì à? Chắc chắn người Việt Nam thích cơm trưa này. Thì họ. Dạ. Xin mời. Mọi người Việt Nam thích là cơm trưa phải gì ạ? À? Cơm trưa cơm cơm tắm không? yeah, <laughs> Cho nghe nè Hầu như người Việt Nam ít durian Chắc chắn người Việt Nam thích sầu riêng Cái, cái này không phải cơm trưa nè Nhưng mà cái này là bánh sầu riêng hả? Dạ, yeah. đang dễ ăn dễ dạ, dạ, không, không, không, không Bao giờ có 10 vậy? chỉ, chỉ có mỗi nhưng mà có 10 10 tổ kia là sầu riêng ui thì cái này là có 10 sầu riêng nhiều nha nên là có bao hình nhiều nha yeah, yeah, yeah. và cái này rồi bấm này nếu mà bỏ bất ngờ thì mọi người à, rất ngạc nhiên và khó khăn ha à không mở được nha dạ được chứ bà ôm ôm bây giờ là bên ngoài em ok nhưng mà nếu mở trong phòng thì chắc chắn là mọi người chết nha. sự tập là kazu không ăn được trái cây sầu riêng à. thơm không hả thơm không không không không không không không không à, hôm nay là Shinsuke bảo kazu bánh saurin này anh em phải ăn à, thử nha oh. à cái này à? nếu khách thì 10 nhiều hơn nè à. oh là vật đầu đó biết <laughs> đâu cái này có kem nè trứng có kem nè ồ oh. nên à. Gitti tại vì là hơi hơi là ra nước mắt nè ra nước mắt bánh sầu riêng là nó ngon ngon trái cây sầu riêng em không chỉ là mình không thích sầu riêng không làm được nha rồi à, nếu à, tiếp video <laughs> để tiếp video này thì hãy like share xong <laughs> hả bánh sầu riêng này giống như bánh xèo hả điểm báo này là vàng bánh xèo bao gì điểm bao vàng vàng nè giống như bánh xèo Kazu vừa à, vừa tưởng tượng bánh xèo thì chắc chắn sẽ ăn được ok tưởng tượng bánh xèo tưởng tượng bánh xèo okay. thơm quá bánh xèo này có ờ, tôm này ok ok ok ok có nhiều sầu riêng à? nhiều nhiều nhiều 50 phần trăm là sầu riêng 50 phần trăm là kem à? bị kem yếu à? sau nên là mặn nhiều cho nên là sau khi ăn bánh sầu riêng rồi thì chỉ thấy biển sầu riêng thôi và và còn có mùi sầu riêng trong miệng này đối với người Việt Nam thấy ờ, ngon nha nhiều người Việt Nam ăn được sầu riêng mà người nước ngoài đặc biệt là người Nhật Bản khó và làm được đường sống wow ngon hả ngon ý <laughs> hay quá Shinsuke là người Việt Nam hả? Là có thể là ngày xưa Shinsuke là người Việt Nam hả? Ừ khi mà kê trốn bằng tổ gì ở Việt Nam ờ, dễ quá ngon ngon lẽ hit video này thì hãy like, share và subscribe nhé Cảm ơn mọi người đã xem video này nhé Và hãy ăn tử phải sau liền nha Bye bye Night down.